Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào quý vị khán tín giả khắp nơi Hôm nay là ngày thứ năm 7 tây tháng 10 năm 2021 Hơn 10 ngày qua Người Việt Nam chúng ta Những người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc Đều rất đau buồn và xót xa trước sự ra đi của một người nữ ca sĩ, nghệ sĩ tài ba một người bạn thân của Mạnh Quỳnh đã từng gắn bó với Mạnh Quỳnh trên suốt 20 năm qua khắp mọi nơi trên sân khấu hải ngoại cũng như trong nước sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối và rất là hụt hẫng đối với bản thân Mạnh Quỳnh là một người bạn một người bạn diễn trên sân khấu cũng như ở ngoài đời mình Quỳnh rất là đau buồn Và chỉ biết ngậm ngùi Ôn lại những kỷ niệm Mình Quỳnh xem lại những clip Những bài Mình Quỳnh và Phi Dung hát và trình diễn Trong suốt hơn 20 năm qua Không thể nào mà không rơi nước mắt cho được Sau hơn một tuần nằm vùi và hôm nay Mạnh Quỳnh đã quyết định quay một clip ngắn như thế này Trước hết là để cáo lỗi cùng tất cả quý vị khán thính giả Những người đã yêu thương Mạnh Quỳnh và Phi Nhung Đã gửi tin nhắn và uh, chia sẻ rất là nhiều trên Facebook cũng như các phương tiện khác Nhưng mà bản thân Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh không có trả lời phone Không coi Facebook Mạnh Quỳnh chỉ kịp clip uh, up một cái, cái vài cái bài chia sẻ để uh, từ giả Phi Nhung mà thôi Như quý vị biết là trong bao nhiêu năm qua Phi Nhung không những gắn bó với nghệ thuật Yêu thương nghệ thuật làm tất cả những gì về nghệ thuật vì khán thính giả Một người nghệ sĩ thật sự yêu nghề và Bên cạnh đó thì Phi Nhung cũng là một người rất có tâm và đã giúp đỡ biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Thôi thì Mạnh Quỳnh muốn nói nhiều lắm Nhưng càng nói thì cũng không thể nào giải bài hết được cái nỗi lòng của Mạnh Quỳnh. Hôm nay Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung rất là thích hát cải lương từ bao nhiêu năm qua Mạnh Quỳnh Mão mùi sáng tác một bài hát Để gửi đến tất cả quý vị Gửi đến Phi Nhung Mong rằng bạn ấy có thể ra đi nhẹ nhàng Bản thân Mạnh Quỳnh trước trước Mạnh Quỳnh có nói với Phi Nhung là sau live show 20 năm của Mạnh Quỳnh Thì Mạnh Quỳnh có thể uh, chậm lại và dành thời gian nhiều cho gia đình Và ca hát chỉ là niềm vui và thỏa mãn đam mê nhưng sau khi Phi Nhung ra đi thì Mạnh Quỳnh chợt nghĩ rằng bạn Phi Nhung đã hy sinh cả một đời cho nghệ thuật, cho khán thính giả Thì đối với bản thân Mạnh Quỳnh, một người bạn Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng làm những gì còn lại, những hoài bão mà Phi Nhung còn để lại anh Quỳnh sẽ tiếp tục từ hôm nay cho đến ngày anh Quỳnh không còn hát được nữa Để mong rằng tiếng hát của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ lúc nào cũng ở trong lòng tất cả quý vị, những người khán thính giả yêu thương Mạnh Quỳnh, Phi Nhung và nhất là tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Phi Nhung trong suốt hơn gần 30 năm qua.